em nghe nói hôm nay anh Linh bao trà sữa ekip hả anh? Đúng rồi Em trường tới 100 người nữa anh Đứa ly Vô tư đi 100 người mà mỗi người 2 ly luôn hả anh? 100 người? Người 4 5 ly cũng được Vô tư đi em Anh bảo này là anh tự nguyện hay anh bị ép anh? À. Anh tự nguyện hết á Tự nguyện luôn á hả? cả cuộc đời anh là tự nguyện hết mà mà đừng có nói cho mấy cái chương trình kia nha bạn muốn hẹn hò bạn muốn hẹn hò nghe là ganh tị đó Ê, chứ bạn muốn hẹn hò tới 200 người lận mà ganh tị á tại vì bạn muốn hẹn hò ít cũng được uống cái cái sợ tốn tiền hôm trước anh nói mua gì dữ vậy 5 triệu mấy 6 triệu tiền trà sữa vậy nó thì kệ nó hút đại đi thấy nóng ruột thì mạnh nóng ruột người nhà mà tiền thì thứ ủa vậy cái visa xong chưa Chú quên rồi, passport, passport. Ờ, có rồi. Nếu mà em xin Công cha Nếu mà trà sữa mà không đủ á, mấy đứa ăn uống luôn đi. Yêu đại gì ăn uống với mày cưng. Pizza Anh lo hết ờ, pizza gì đó, kêu đại đi. Gì gì đó. Ghê ghê ghê ghê vậy chú thiệt không? Kêu đi, trời ơi. <laughs> Dạ tâm mấy nó ăn à. Ừ, mấy nó được, mấy nó hải sản được. Ăn đi mấy cưng, cho vừa lòng mấy cưng nha. <laughs> kệ trà sữa đâu có nhiêu có năm sáu triệu một lần nhiêu đâu <laughs> Ủa, năm sáu triệu là nhiều lắm á nha Ăn đi, ơi <laughs> Ăn giọng đi Ăn gì ăn đi, tôi ăn cơm với mắm <laughs> Đâu đâu mắm đâu anh Nè, thấy chưa, mắm dưa leo nè, thấy ăn cơm đạm bạc không Mà muốn nở nào uống trà sữa lần năm sáu triệu Ăn toàn là hả, bông hùm Vô nhà hàng nó kêu, không còn cái gì để kêu hết trơn Mà nó cho tôi ăn mắm với dưa leo ăn đi mấy đứa tiền cũng em cv trả cho tôi đó tí lên ơi lên ăn gì vậy MCV bắt quay từ 8 giờ sáng 6 giờ mình dậy Mình dậy lên đây là 7 giờ rưỡi Ăn gói xôi Không ờ, cơm đậu hũ với mắm mắm Mắm dưa leo Chân dưa leo tối ăn đậu phộng tới giờ chưa được ăn uống gì hết trơn á nghệ sĩ là đó ăn được um, à, chưa ăn được chén cơm với lại um, mắm chân với lại dưa leo thôi đó đậu phộng đó là hiểu nghệ sĩ thế nào khổ lắm trà sữa anh trà sữa. sữa nữa tốn được mấy triệu trà sữa mà không uống được thế nào hai triệu rưỡi lỗ là lỗ là lỗ hai lỗ à. trong khi quay mấy tháng sau không có lương dạ, có có giảm cân không lộc ơi có giảm cân mà đói quá nhà sản nước không có cho ăn buổi chiều quay từ sáng đến tối luôn mà cho ăn con ăn cử đói đói đúng không làm như em cv không có cho ăn tối gì nhất là anh liêm á liêm thái biệt tụ làm như là có chế độ ăn tối vậy. giờ gần 7 giờ còn quay thêm nữa tiếng mấy nữa mà không ăn tối làm như hết miễn phí nè đạo diễn đói luôn đạo diễn <laughs> ủa có hộp gì kìa hả cơm hộp anh nói bụng hả bụng quá à em là ăn không Nani? cái này lấy được không chị alo alo rồi biết rồi. hết mẫu rồi kìa tội quá nói thiệt á thiệt sự luôn nói nãy giờ mà vẫn chưa có đồ ăn gì luôn mọi người nhà tỉnh thức ra hỏi có đói không rồi xong đi luôn đúng hả tội quá anh đi anh quay rồi về ăn tối à, <laughs> tối này chọn cơm vợ nấu chúc bạn ăn bánh ướt với anh không bánh ướt hả ướt ngã tư bảy hiền dạ. mười bảy ngàn gì đấy à, ok xin mời uh, mc uh, lên sân khấu nè bây giờ đã ba ngàn nó hai chục đang đang bận ăn đậu phộng rồi đi không ăn gì chứ quay cái gì không cho ăn uống hết trơn mà tôi mới ăn mấy hộp bắt tôi quay nữa là sao ờ, chút về làm nghệ thuật chứ đâu phải làm ruộng chút về ăn cơm chút về cơm cơm nước gì sáng giờ có cho ăn cơm đâu mà mà uống, uống uống trà sữa không uống trà sữa không uống trà sữa tôi tốn tiền <laughs> hết nhiều rồi tính hôm nay sơ sơ vài chục triệu thì trà sữa rồi đó đất ơi bữa nay mở mở trà sữa nha em không làm này nữa mở trà sữa đi à. ủng hộ cho, dạ, okay. ờ được đúng không đói quá mà chút dư anh anh bớt vậy rồi rồi mua một thùng mua trà sữa vô đây mà nó cho tôi uống nước suối vô đây nè mua một thùng còn quá trời đất luôn nè đó ờ. rồi còn lạnh luôn nè sữa mỗi lần quay lành thùng vậy hả đúng rồi vậy mà nó đưa tôi toàn nước suối không à nước <laughs> suối mà nó dốc ở đây để cho tôi nước suối kiếm này Cô không dám nói, nói nó không nói gì mình, mình không biết gì nói luôn Thôi quay thôi kệ, số phận này, không quay được Thôi bây giờ đi ăn bánh nước nước nha Quay thôi À, ok Đây là số điện thoại của em Anh sẽ gọi nha Ngày mai á Anh sẽ gọi anh liên lạc bệnh viện trước rồi anh coi cái ờ, cái cái ờ, cái cái, cái ờ, hồ sơ của em có chưa bây giờ lâu quá đầu tiên á lấy cho anh đồng có tiền để có thể uh, yeah rồi rồi tổng bệnh tiền để có thể đi lại để ờ, khám bệnh nha mình gửi dọn tiền kia để có thể đi lại trước nhưng về nếu mà ấy xong rồi có cái hồ sơ không tại lâu quá rồi. thì được lấy cái hồ sơ nó không còn tại lâu lâu lâu lắm mình cỡ ba ba năm đấy. rồi sau đó anh đưa đến bệnh viện coi lại cái chân của nó nha rồi vậy nha nhớ anh đi anh gọi điện nghe máy nha dạ, cảm ơn anh rồi. nha quan trọng là lấy được cái nếu mà lấy được cái đó ra thì rất là tốt luôn dạ anh không bao giờ bởi vì anh công việc làm anh là thay đổi không tiền nó chừng mất nha tôi nhiều là tại vì làm việc làm được rồi ờ, giờ anh đi làm hồ á của nó là anh làm bị chụp trên anh té rồi còn xuân cũ bây giờ anh đổi nhiều người là gì anh không làm gì nữa rồi mai sẽ điện thoại nếu mà xin ngày mai vô cơ quan làm việc đi mấy giờ nghỉ trưa mai mấy giờ nghỉ rồi anh sẽ điện thoại 12 giờ điện thoại và em xin nghỉ việc được không nha ok vậy nha em gái nha chồng em nói là thích tham gia này và gặp anh nó thích anh lắm nó từ nó thích ờ, thích anh em nó thích ờ, gặp mình linh nó gặp anh sao không ôm đi nó gặp anh sao không thì nó gì đừng có nóng nảy nữa nha ok rồi à, ta con là dẫn đi ăn bữa đi nha đi ăn bữa rồi ờ, mua gì cho con con lớn chưa khóc anh cũng đem tiền nhiều nữa nào nên là nhiều cho thêm nữa nha hết tiền rồi chứ còn cho nữa trời <laughs> trời hả xem mình học tấm sen đường để anh ra còn nè nhưng mà gần không Hãy subscribe cho à ngàn bữa bữa giờ bây giờ chờ đi ăn không ăn bữa mà vợ đi con không hoài à, à, à. rồi nó được rồi bây giờ là anh đưa cái này vô để học y dược để uh, coi cái cái chân quen thế nào dạ, chị Trang ơi em mượn điện thoại của Diệp Trinh mới rẻ đóng nhiều phí Rồi ok về nghỉ đi về ờ, là Mình sẽ tập kiểm tra Về bạn có đi làm không? tôi nó như thế nào mình sẽ báo nha vì là sợ em bận mà không có đưa vô em đợi em sợ em sẽ bị không được nên cái này nó dễ hơn cái này anh sẽ đi anh gặp bác sĩ luôn để cho công việc em thoải mái bác sĩ có cần cái gì thì sẽ gọi em